em xin chào cả nhà đầu tiên em xin chúc cả nhà có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nhé em xin giới thiệu là em tên Trang tiệm em ở tỉnh Trà Vinh số điện thoại có trên màn hình hỏi video các chị xem có cần tư vấn hay thắc mắc gì thì gọi cho em hoặc các bạn Zalo với em nha. Hôm nay em sẽ trả lời cho chị có câu hỏi là vải tơ ý là vải gì, cách giặt như thế nào và vải có nhăn hay không. Vải có độ co giãn ít, bề mặt vải nhám, vải mềm và mỏng. Khi mặc lên tà áo rũ, ôm dáng người, tạo nên nét uyển chuyển thước tha khi mặc. Nói về độ bền, Tầm thái hay gọi là tơ ý đó các chị Thì tầm thái có độ bền tốt Nên các chị cứ giặt giũ bình thường Do giải ít nhăn Nên không mất công các chị ủi áo sau mỗi lần giặt đâu nha Các chị cứ yên tâm diện áo dài đẹp Và đây là chia sẻ chút xíu kinh nghiệm của em Để các chị dễ lựa chọn Và tất nhiên sẽ còn một số điểm nữa Và sẽ tùy vào người mặc sẽ cảm nhận được nha các chị Tiệm em có bán đủ các loại, từ vải tư ý, chinh phong, các vải lụa, màu trơn, 3D, áo kết, gồm kết đá áo thiêu. Theo nhu cầu của khách hàng, rất mong các chị em, cô dì sẽ tiếp tục ủng hộ em nha. Chúc các chị mình lựa chọn bộ áo dài cũng như về chất liệu phù hợp với dáng người của mình nhé. Em xin chân thành cảm ơn ạ. À.